ほらクリックリリックトラックメーカーおしゃれな口がファッションセンターお手を掲げて Có khi các hưởng các hưởng nó trầm cảm chơi thì vừa giúp con Từ đúng từ không Em mấy cái hưởng nó trầm cảm á đứa nào viết nhảm tao cắt ra luôn nha Để giả bộ cho em cho nó liên quan tới sự giật giả vờ bình thường đi vậy trời Tăng hay câu giờ thế nhờ Đam mê câu giờ bất tận nhờ Bình thường lắm mà, đừng, đừng ai đá biết mình nha đừng Mẹ ghê á Ê, mệt lắm nha Con chuột nó đã không được bình thường rồi, có bắt vẽ những cái từ khó khăn luôn à Mà dễ sao Bây giờ vẽ mặt nó kiểu gì ta Không biết ai ra cái chủ đề nên mình không muốn đấy cái gì đây ta à cái này dễ này à, biết đơn giản nè cái này dễ dễ ok rồi nè mọi người trả lời nhanh nhanh gọn gọn nè đó đầu nha ông đông á lên ừ. lên bên có ông đông á như có ai mới vô thì nói để cho mình biết mình giảm cái âm lưu lượng lại nha nhưng mà tao vô tao lấy cũng đâu mẹ đẹp thế còn đòi gì nữa cầm mẹ mồm nó lửa nó sao nó lửa tại sao nó lại ra nó hơi bóng bay ê, ê ai giả bộ vô vô vô cho bật mấy cái mấy cái ồn đừng có bật nha vô vô cho cái phòng nó đông vui đi nào mọi người bóng bay ờ. đấy không mọi người thấy em không idol thấy thấy không đoán có đúng dạ, sai không đoán có sai không đoán có sai không ờ. đấy thằng đi thằng biết nên đàng hoàng để cho người ta dễ đoán đi nào thằng đi gì thằng đi gì nó dễ không có sai không bao giờ nó lên chức là gọi bj bằng thằng ghê vậy không lên bạch chuột. à ok chịu hai đứa hai ba người đó bằng tuổi nhau đó nhưng mà mình thích gọi là gì à cha nó là gì đó em em thích bạch tuột em rồi hợp lý này hả hả hả bạch tuột quỷ cô vẽ cô te hết mất nên là chúng ta sẽ đạp bả ra đi okay. bạch tuột con này không phải bạch tuột rồi con này là cú nhồi bông nói chung là không hiếp Đó, mình, mấy bản này mình bật lại quay nha ừ. giờ vậy viết gì nữa giờ ờ. Thế sao sao nghe buồn như vậy ừ. mà a cô bữa giờ tưởng bà hiền hiền hiền lắm không ừ, cái này a cô nãy tuổi mà hiền lắm bà bà bà kể bà hành mình ừ quá hết cái gì mà bà bà bà gì nữa xong cái hồi nó hành hưu điên đi hạnh phúc điên là ờ, chuyện như là là cái chuyện bình thường này nhưng hư nó có bao giờ bình thường đâu hư ờ, không có bình thường nó không? Đẹp quá. Thôi. Wow. Mình không. Ủa, em, này dễ hả? gì đây? Em vừa thấy một cái con gì mà nó nó lạ lắm. hiu cái thời gian rồi mẹ chết trời một bức tranh nữa là đòi có muối hả con này là không bao giờ có muối được một bức tranh nó mang tính chất xúc phạm do hơi nữa em để lâu vậy trời có a cô mới ác độc vậy thôi a cô bg a cô với bg hai người ác gặp nó tiếp nè Ờ kìa mình vừa vẽ nó xong á Cái gì kìa Cái gì vậy à, Em vẫn chưa định hình ra cái này là cái gì ông đông nghe ông đông á ông đông này giờ không nói nghe ông đông á bà cô không chắc chắn cái đó là bà cô chị đúng ờ chắc chắn cái hình này hoàng bg chắc chắn luôn đợi mà trời đất ơi con này con gì vậy không rồi nha ok xong ờ tuyên bố cái này không có ảnh hoàng bg em cũng xong rồi quỷ thì con gì vậy nha bết nhiều đi đúng Tao không thể nào mà chuyển cái bức tranh của tao lên chỗ mày được Ê, mọi người, mọi người, cái bức em đó Nhớ Nó có người lẫn nào Nó liên quan tới anh đi Sẵn sàng chưa? Đấy giờ tao ờ, Chủ đề ờ, Akomi chắc chắn sẽ liên quan tới do Có Akomi mát rồi Đó, ra đầu Có ra đầu nhớ dần dần ngay tao biết không mày biết gì đó rồi tao gặp tao là nó làm con gì á vả nhớ lọ lắm vả nhớ lọ lắm giờ hoàng dép nha cái gì vậy tao giọng mà đúng không mặt cười tao kêu tao thêm chi tiết cho đẹp thôi cái này là tôi quăng cái này là mình quăng cái chết nha thầy chưa Lệ ừ. Phi Có thêm biết chịu mặt cười Chết rồi mọi người Đừng có thêm biết chịu mẹ biết chịu mặt cười trời ạ Chết Mắt nó đầu hụ Chết rồi mà Chết rồi chết rồi chết rồi Chết rồi tới đây Ủa Bực bội Nó trả lời Ủa Em không biết cái đó là cái gì luôn không biết là cái gì nữa anh lê duy lê duy không có nhất thiết anh anh lê duy không có nhất thiết nên chị dễ nữa con ma ừ. đây đây đây đấy đây, đây rồi em biết rồi đây con ma này cục tay cái này em con ma này cục tay dạ, rồi rồi rồi con ma này cục tay con đi không phải con má nữa chết rồi <laughs> Damn. Damn à, bro. Dinner. Mà cái mình ừ, mà xong nơ ờ. có vẻ đẹp hơn nữa. Mà cái mình mới đúng mẹ sai rồi. Em dinner. Em dinner làm gì? Ép rõ rồi. Cái chủ đề này. Đầu tao phải ngu nhất luôn. Nó thành cái gì rồi anh Ly? Nó thành cái gì trời Hoang nào đó. Mở Rồi, anh cơm miếng đẹp nhất là đó, qua cơm miếng đẹp nhất nhưng mà quan trọng cái kết quả cuối cùng là cây màu hồng nha ma mì vãi mặt cười chủ đề của ông đông ạ dạ, cái thuyền chắc luôn ông đông là cái thuyền chắc cái thuyền một chút lều tranh hai quả tim tao một chút lều tranh hai quả tim là tao tao vẽ cái thuyền bởi vì tao không có phải vẽ cái thuyền tao vẽ cái túp lều đó này nó chưa kịp vẽ cái thuyền này <laughs> tao chưa từng cái gì vậy ta tới à, chỗ ta là mưa rông bão tố rồi Ủa thằng Lưu hãy tả Lưu Phi luôn rồi hả? Hải tặng mức dơm Hải tặng mức dơm là sĩ Quá ờ mức dơm Mức dơm cái gì? Ok mức dơm chứ Thôi đã ngu mới like trời Đó mày Thì thấy chưa ừ. ừ. Ủa? đứa nào ra sáu ừ. múi vậy đứa nào phải ra sáu múi vậy ôi sợ non <laughs> ủa rồi gì hai nhân hai là bằng gấu dạy học cộng với một là là là năm đâu ra sáu múi vậy má đâu ra mình tính đầu qua bên đây ủa em nhân em như y như chuột ấy không đâu có ngoặt đâu chân trái sang phải thẳng lên